với lô tô thì ngày hôm nay cũng không đồng đều lít 5 bị câm ở cái cầu lô hai nháy thì ngày hôm nay có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 rực rỡ khi mà à, chúng ta đã ăn được cả đề chạm này cả lô này chúng ta đã chiến thắng tưng bừng ở trên mọi phương diện rồi thế ngày hôm nay là bạn nào mà ăn được cả đề cả lô ở trên video của mình đã trùng máu theo mình thế các bạn hãy để lại bình luận xuống bên dưới để mình có thể là à, chia vui cùng với các bạn và có thể chúc mừng các bạn nhé đó thì ngày hôm nay thì mình sẽ cố gắng là soi xét cầu kèo thật là ok hy vọng là ngày mai sẽ tiếp nối được với cái cầu ăn thông này để cho các bạn là chiến thắng tưng bừng rực rỡ hơn nữa hy vọng ngày mai chúng ta sẽ lại ăn tiếp tục ăn đề và ăn lô các bạn nhé đó và ở zalo thì ngày hôm nay thì quả là một ngày thật là vui và tưng bừng rực rỡ nhá với cái cầu lô ăn thông những anh chị mà cô dì chú bác đã tham gia vào cái nhóm chốt số của mình đã tin tưởng đã tham gia vào nhóm chốt số của mình thì ngày hôm nay thì cũng đã về bờ rất an toàn với độc thủ lô vip 67 các bạn nhá đây hôm nay mình có chốt cho các thành viên ở nhóm tứ nương của mình độc thủ lô vip là 67 thì ngày hôm nay đồng thủ lô 67 cũng đã nổ rồi đó đã đưa các thành viên ở nhóm số nương của mình về bờ bến rất là an toàn thì các bạn mà ai đang bị loạn cầu bí số thì các bạn cũng có thể liên hệ với Zalo 0963236194 mình xin nhắc lại là 0963236194 đây là cái số Zalo chốt số duy nhất ở trên kênh thập tứ nương của mình thì ờ, ngày mai mình vẫn đang có những cái cầu rất là đẹp cho các bạn tham khảo để lấy số mình có thể đưa các bạn về bờ bến một cách an toàn hơn ờ, ở trên video nhé thì bây giờ thì mình sẽ đi soi cầu chốt số cho ngày mai thì cũng như là mọi ngày thôi mình cũng đánh trước cái bảng tổng hợp dự đoán kết quả sẽ để cho các bạn tiện theo dõi và đỡ mất thời gian thì ngày mai ngày 27 tháng 12 mình sẽ bắt cho các bạn đề chạm 2 và chạm 5 đọc chủ đề 252 một bạch thủ vip là 5775 đó cái dàn đề rút gọn của mình sẽ có 020 121 232 242 292 050 151 454 575 585. Đó thì mình đã soi cho bạn cái cầu rất là đẹp rồi. Các bạn mà thích những con số này thì ngày mai các bạn chơi. Còn nếu mà các bạn mà muốn tham khảo những cái con số mà có cái khả năng ăn cao hơn thì các bạn hãy liên hệ với Zalo 0963236194 thì mình sẽ tư vấn cho các bạn này tham gia vào nhóm chốt số của mình thì hàng ngày mình sẽ có thể đưa các bạn về bờ bến một cách an toàn nhất. Zalo thì đang vào cái cầu đỏ rồi nên là các bạn hãy à, tranh thủ đi. Còn bây giờ thì mình sẽ kết